cấp cấp Có ai nhà không cấp cấp cấp Trời ơi là trời tự nhiên khi không ai lại bắt nhốt mình vô trong căn phòng này vậy ta Ồ để đi ra ngoài có ai ngoài không ta Ủa hello cai ngoài đây không vậy Ê, Ủa? ai ngoài kia kia Cái gì vậy hình như là một con heo bạn ơi Ủa ai ai ta uh, Hello what your name My name y phong cận uh... ai da trời ơi đau quá mấy bạn ơi Ê, trời ơi là trời cái con đó là con gì vậy trời tự nhiên không nó nó nó lại tấn công mình vậy ta u hình như con này nhìn quen lắm mấy bạn ơi hình như con này mình gặp ở đâu rồi nè ơ nhưng mà hình như hình như con này là con heo Bitky ở trong cái gọi là series kinh dị của Roblox thì phải ủa mà tại sao con này nó lại xuất hiện trong mini world ta ủa nó đang cầm gì kia ôi một cái cây hình như nó đang tầm cầm cái cây để lại nó quýnh mình thì sao bạn ơi chị chị chị chị đóng cửa lại đóng cửa lại còn lâu mày mới quýnh được tao ủa nhưng mà khoan Mấy bạn ơi, tại sao mình lại bị lạc vào trong cái ngôi nhà của con heo này vậy? Ủa kỳ vậy? Sao mà hết gặp gọi là Doraemon kinh dị Rồi giờ lại gặp thêm con heo Biggie ta à, Trời ơi trời Nhưng mà thôi không sao Nói chung á là ở đâu cũng vậy Phong cận TV vô địch vũ trụ thế giới Mà có thể mà thua mấy con heo này hay sao Trời ơi trời Ok bạn ơi À quên nữa từ nãy giờ mình chưa chào bạn fan của mình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 trong một cái căn phòng Trời ơi, một căn phòng bằng gỗ chật hẹp Không hiểu tại sao mà mình lại bị con này nó bắt cóc các bạn ơi Bây giờ có cách nào để thoát ra ngoài không ta Hay là mình ra mình xin nó, mình cầu xin nó, mình gian xin nó Mình kêu là mày thả tao ra, không biết nó có thả không ta Đâu để mình thử nha Heo ơi, bạn có thể nào thả mình ra trời ơi là trời Nó lại quýnh mình theo một lần nữa rồi các bạn ơi Đau muốn chết luôn á Ôi là trời tức quá mà Mình không thể nào để chịu thua cái con heo này được Bộ mày muốn nhốt ta là nhốt hả Mày có biết tao là phong cận tivi đẹp trai vô địch khắp vũ trụ thế giới không à! Ok, tôi ổn quá mà mấy bạn ơi Tôi lại thêm một lần nữa bị con heo đó quýnh cho sắp mặt Trời ơi là trời, tức quá mà không được các bạn ơi Mình không thể nào để mình bị nhốt trong căn phòng này được Mình phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi căn phòng này mới được Mình sẽ đi kiếm chìa khóa để thoát ra khỏi khỏi nơi này Để xem rồi con heo đâu rồi Ôi nó bên dưới các bạn ơi Mày coi chừng tao mày Bây giờ tao sẽ đi kiếm chìa khóa Còn lâu mày bắt tao Chạy chạy chạy chạy mấy bạn ơi Chạy vô đây nè Rồi đóng cửa lại À ok để coi coi Nơi này là nơi nào Nói chung là chỉ cần kiếm được chìa khóa là mình sẽ thoát ra khỏi được nơi này đúng không? Quá đơn giản Ok để xem coi Nơi này là nơi nào đây? Hình như cái này là phòng tắm mấy bạn ơi Rồi ok Chỗ này là gì đây? Hình như là một cái hầm hay gì đó Ui Wow, chỗ này là một cái nhà bếp mấy bạn ơi Hình như trong cái nhà bếp này là nó có cái gì nè Ủa cái này là gì đây Ủa máu hả ta Thấy gì vậy Ồ oh, Hình như cái này là một cái bánh răng mấy bạn ơi Dùng để khởi động một cái cỗ máy hay là gì đó Có cái bánh kem nè Ăn ăn ăn Ok Mở cửa ra ngoài đây coi có gì không Ồ, không có gì hết bạn ơi Hình như là mình phải mở cái cửa này ra Mình mới thoát được nè các bạn ơi Làm cách nào để mở nó nó, nó, nó, nó ra được đây ta Ok mà thôi từ Mình phải đi kiếm chìa khóa Chắc là mình phải kiếm chìa khóa thì mình mới thoát khỏi khỏi ngoài đây được Ok Rồi qua đây có gì không Ồ Ồ Chỗ này có một cái cửa sổ nè Mình có nhảy nhảy nhảy ra ngoài được không ta Ủa Chỗ này bị chặn mất tiêu rồi bạn ơi Mình không có thể nào mà nhảy nhảy ra ngoài được Còn ở chỗ này là gì đây Một cánh cửa hả Làm cách nào để chui được cái cửa này ta Ồ, oh, hình như là bên trong này mình còn phải vào bên trong đó hay sao á Ủa, trời, mình bị té xuống dưới đây rồi các bạn ơi Hình như cái này là một cái hầm bí mật Wow, tính ra nhà của con heo này nó có nhiều chỗ bí ẩn quá bạn ơi Mình phải đi kiếm chìa khóa để mình thoát khỏi cái nơi này mới được Chứ không thể nào mình ở trong đây được Ui, quê con heo kìa chạy chạy chạy trời ơi trời sao mà mình gặp cái đó hoài ta cái con heo này nó thích dí mình hay sao bạn ơi chắc là thấy mình đẹp trai quá hay sao á đóng cửa lại đóng cửa lại ok rồi u có một cái chìa khóa nè <laughs> ok rồi lấy chìa khóa nha mình sẽ lấy một cái chìa khóa nè mình đã lượm được một cái chìa khóa màu xanh vậy là mình sẽ đi kiếm một cái ổ khóa màu xanh để mình mở đúng không quá đơn giản ui con heo con heo trời ơi là trời cái con heo này mày tha cho tao được không vậy sao mày cứ giết tao hoài vậy ok chạy qua đây mình sẽ đi kiếm ổ khóa màu xanh ấy hình như là cái này phải không ok mở thử nha mở nè u mình đã mở được một cái nhà kho bạn ơi để vô coi có gì không Wow, một cái chìa khóa màu đỏ Ok, lấy chìa khóa màu đỏ nè Quá đơn giản, vậy là mình có thể mở cửa được rồi à, Con heo này nó đang chặn đường mình các bạn ơi Nó không cho mình đi Bây giờ làm cách nào ta Chìa khóa màu đỏ thì mình sẽ đi kiếm cái cửa màu đỏ đúng không Ok, vậy để mình đi vòng vòng đây Mình coi coi cái cửa nào màu màu màu đỏ không Ừ, con heo này nó chạy khá là chậm cho nên mình mình phải chạy nhanh hơn nó ok phóng lên đây nè <laughs> liêu liêu liêu đố mày bắt được tao ok chạy qua đây ơ chạy qua đâu chạy qua đâu ơ chạy chạy qua đây cho chắc ăn <laughs> chạy qua đây chạy qua đây ok Ô, chìa khóa màu đỏ nè <laughs> Mở cửa ra nè Ok, nhanh lên, nhanh lên Thôi con heo lại lên đây á à, Ở đây mình có một cái cây thước hay là gì thế này Với là một cái ổ khóa màu xanh Ổ khóa màu xanh hả Hình như cái ổ khóa màu xanh này mình thấy ở chỗ nào hay sao các bạn ơi À, mình nhớ rồi, mình nhớ rồi Mình sẽ nhảy xuống đây nè Sau đó mình chạy ra ngoài đây Hình như là ở ngoài đây, ở ngoài đây À, đúng luôn rồi nè Mở cửa nè Bụp Ok rồi, chui vô, chui vô Uh, hình như cái này là để mở cửa hay sao nữa bạn ơi Mình sẽ sử dụng cái màu đỏ này Mình lắp vào đây Ồ đúng luôn rồi nè, đúng luôn rồi nè À vậy là mình sẽ đi thu thập cho đủ những cái này để mình lắp vào để mình chống thoát đúng không Quá đơn giản, ok Bây giờ mình sẽ đi kiếm kiếm kiếm thêm nha Hy vọng là mình sẽ kiếm được thêm nhiều đồ hơn Rồi mình sẽ qua đây nè Con heo đâu ta Ồ con heo nó không nó không để ý đến mình bạn ơi Ok mình sẽ leo lên đây nha Hình nãy mình thấy ở trên lầu hình như là nó có một cái cái đường để mình đi đi qua nè Để coi coi Nép quốc À ok cần một cái tấm ván Hình như là cái này đúng không Cái này đúng không Ui À mình hiểu rồi Cái này để mình chém cái xong mình văng qua kia các bạn ơi Ok hiểu rồi hiểu rồi Quá đơn giản quá đơn giản Mấy bạn coi mình thể hiện nè Hỡi Chà Đó <laughs> Mình qua được rồi nè bạn ơi Ghê chưa Ok Ở đây thì mình vào đây Mình có một cái chìa khóa màu tím Một cái chìa khóa màu tím hả Ok còn bên đây có gì đây Bên đây là một cái rìu với là một cái chìa khóa màu cam Nhưng mà nó nó đã bị chặn lại rồi Mình không thể nào mình chui qua được các bạn ơi ok không sao không sao mình sẽ thử mình đi xuống dưới để mình kiếm kiếm thêm đồ nha ok nhảy qua nè ha ok rồi chìa khóa màu tím hả chìa khóa màu tím này hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải ui con heo con heo bạn ơi ok không sao hình như nó không thấy mình ok chỗ này là gì đây Ồ, dưới đây là một căn hầm mấy bạn ơi wow một căn hầm ơi cái ổ khóa màu cam nè hình như là cái chìa khóa màu cam hồi nãy hay sao á còn này là gì đây một cái ổ khóa màu vàng cái này mở được không mình có chìa khóa màu vàng không ta Ờ mình không có chìa khóa màu vàng rồi đi qua đây coi coi À đây ổ khóa màu vàng nè <laughs> Lấy được rồi các bạn ơi Ok lấy ổ khóa màu vàng nè Mở ra Mình sẽ lấy được một cái này là gì đây Nhìn giống cái đầu mod quá vậy Ok Rồi ở chỗ này là để làm gì Chỗ này là có một cái tấm dáng chặn đầu mình lại rồi Mình không thể nào mình qua được Mình phải kiếm cái gì đó để mình đập cái tấm dáng này ra bạn ơi À hình như là cần phải sử dụng cái cây rìu Đúng rồi đúng rồi đúng rồi hình như phải sử dụng cây rìu hay sao á Mình sẽ lại lên lên lại trên lầu nè Con heo đâu ta Hình như con heo nó đang đi kiếm mình các bạn ơi Mà nó không thấy mình đâu hết rồi <laughs> Ok mình sẽ nhảy qua đây nha ha. Ok qua nè Rồi sau đó mình sẽ qua đây Rồi hình như là mình sẽ sử dụng cái này để mình mở đúng không Mở nè Ờ à, được chưa để qua coi thử coi Ồ, uh, được rồi bạn ơi Wow Rồi ok, mình sẽ lấy cái màu cam nè Lấy cây rìu nè Chứ là cái này là gì đây Nhìn giống mấy cái, cái viên, viên viên viên đạn của ta Ok, lấy luôn Rồi, mình đã có được à, Hình như cái này là pin mấy bạn ơi Hình như cái này là cục pin hay sao á Ok, mình đã có được cây rìu nè Có được thêm uh, một cái uh, chìa khóa màu cam Ok, có hết rồi Bây giờ mình sẽ xuất Mình sẽ thoát thoát ra ngoài đây nha Ok Bây giờ mình sẽ chui xuống dưới căn hầm bên dưới đây các bạn ơi Mình đã có được chìa khóa màu cam rồi nè Hình như chìa khóa màu cam mở đây đúng không Ok mở đây nè Ồ mở được rồi nè các bạn ơi Ok rồi để mình chui xuống dưới coi Dưới này có gì không Ồ lại có thêm một cái bánh răng màu xanh lá cây nè Ok lụm Rồi lụm thêm mấy viên đạn nữa Ok Rồi bên này là gì đây Ủa bên này không có gì hết Ok Yeah mình đã kiếm dần dần được nhiều đồ hơn rồi các bạn ơi Ok để qua đây bên đây xem thử coi còn gì nữa không nha Hình như cái cây rìu này là dùng để mình đập cái tấm ván này ra nữa bạn ơi Ok đập ra thử nha Bụp Ô uh, được rồi nè Ok chưa qua chưa qua chưa qua Chưa qua nè chưa qua nè Chúng ta sắp thoát rồi bạn ơi Đập cái này ra Ok Chui lên Ừ ok Đến chỗ này thì chúng ta cần có một cái chìa khóa màu tím Ok chìa khóa màu tím đây Mở nè Ồ oh, hình như mình được một cây súng Wow, cây súng này để tiêu diệt con heo bạn ơi À con heo kỳ này mày chết mày tao rồi Tao có súng á nha mày Mày toan mày rồi con ơi Ok Rồi Bây giờ mình sẽ đi vòng qua bên đây Quay Quay quay Con heo nè Ui nó bị choáng rồi nó bị choáng rồi u vậy là mình bắn con heo rồi con heo sẽ bị đứng im mấy bạn ơi ok ok mở cửa mở cửa mở cửa chứ mở cửa chứ giờ giờ mình làm gì đây nhưng mà con heo giờ đứng ở chỗ đó làm sao mình qua được giờ giờ làm cách nào ta uh, ok mình bắn con heo thêm cái đi ê bắn hụt bắn hụt ơi ok chua chua chua chua chua qua ok rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bánh răng bánh răng đâu bánh răng đâu hình như là cái này nè ok mình sẽ lắp vào đây rồi ok Hình như được rồi phải không Rồi sau đó mình chạy Ui con heo đuổi theo mình Chạy chạy chạy chạy chạy Ok Vòng vòng qua đây vòng qua đây Mình sẽ dụ con heo Nó nó chạy qua đây các bạn ơi Ok rồi Hình như mình mới nghe tiếng nước thì phải Dụ qua đây Ờ Mình lụm nó nha Lụm, lụm chìa khóa nè Uh, mình mới lụm được một cái chìa khóa màu trắng mấy bạn ơi Hình như là chìa khóa để mở cửa hay sao á Chỗ này thì mình sẽ lấy cờ lê nè Để mình mở này ra, ok, mở ra nè Thành màu vàng nè, ok Bên đây thì mình sẽ lắp cái remote vào đó Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái chìa khóa màu trắng này để mình mở cửa Mở cửa ra Ok Rồi Lấy thêm cái rìu Đập mấy cái này ra Đập ra đập ra đập ra Đập ra đập ra Ok rồi Ơi Nhanh lên Ủa Sao đập không được Đập ra đập ra Trời Rồi ok được rồi xong rồi uh, Chạy chạy mấy bạn ơi Chạy thôi sắp Quyên rồi Yeah Quyên Quyên Yeah Chiến thắng rồi bạn ơi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 Bye Yêu anh em phải nồi I love you